luật pháp của nước ta cho phép xử vắng mặt trốn không được đâu trốn đi rồi tôi vẫn có quyền xử xử vắng mặt tuyên bố công khai đi mà làm quyết liệt như vậy bởi vì nếu không cái này sẽ làm hư hỏng cái bộ máy của chúng ta làm mất chế độ của chúng ta trong cái trình đổ